Tập đoàn Địa ốc Cát Tường Cát Tường Group chính thức khánh thành khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim thuộc khu đô thị phức hợp cảnh quan Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Với quy mô gần 1,4 hecta, tập trung hơn 200 kiosk mở cửa phục vụ cả ngày lẫn đêm với đầy đủ cửa hàng dịch vụ, ẩm thực, cà phê, nhà hàng, quán ăn. Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim được thiết kế theo phong cách Á Châu là sự kết hợp tinh hoa văn hóa của ba nước phát triển du lịch hàng đầu châu lục – Nhật Bản, Thái Lan, Singapore. Bên cạnh đó, dấu ấn văn hóa bản địa cũng được tái hiện đầy ấn tượng và thu hút với hình ảnh mang tính biểu tượng sóc bom bo được đặt ngay tại quảng trường trung tâm. Trong khuôn khổ lễ khánh thành khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, sự kiện Tinh Hoa Á Châu hội tụ khởi sắc đã mang đến nhiều chương trình biểu diễn văn hóa đặc sắc. Lần đầu tiên người dân địa phương và khách tham quan được hòa mình và trải nghiệm những sắc màu văn hóa đặc sắc của Nhật Bản qua hoạt cảnh Yosakoi, phần biểu diễn giữa hội sắc màu tại khu phố Thái Lan, tái hiện lễ hội đường phố Singapore cùng đêm diễn đại nhạc hội với sự góp mặt của đông đảo các nghệ sĩ tham gia.